Hi, xin chào tất cả các bạn Thì trong clip này Huy sẽ nói về những hình xăm phong thủy thuộc ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ Và trước khi bắt đầu vào clip, nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ clip này với mọi người Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và những người sinh năm như sau sẽ là thuộc mạng kim 1984, 1985, 1992, 1993 2000 và 2001 là, là những người thuộc mệnh kim là độ tuổi phù hợp để xăm mình trong thời điểm này và nói tiếp theo đó là về màu sắc màu sắc phù hợp gọi là màu tương sinh làm cho cái hình xăm của người bạn kia sẽ tốt hơn phong thủy hơn đó chính là những màu như sau đây đó là màu xanh rêu màu cam màu da người vàng vàng màu vàng da người á vàng hồng á rồi màu nâu màu đen là những màu tương sinh cho bạn kim và tiếp theo đó là màu khắc gọi là khắc luôn nha bạn kiên cử nếu người bạn kim không nên xăm đó là màu à, màu đỏ này, màu tím và màu hồng phấn là những màu không nên xăm người kim không nên xăm những màu đó nha bạn nếu bạn tin tưởng về phong thủy hãy kiên cử những màu đó và những hình xăm phù hợp dành cho những người miệng kim đó chính là gọi là huy hóa long đó bạn con gà nè con cá nè cá chép hay là bất cứ loại cá nào công chim công chim công rất là đẹp nha các bạn đại bạn và đặc biệt cuối cùng đó là hình thần voi xa. và các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo nha nói về mạng thủy